Đang hừng hực khí thế với một loạt những kết quả ấn tượng thì bất ngờ ở vòng đấu vừa rồi tại giải Hoàng Anh, Arsenal đã để cho đối thủ dưới cơ là Brighton cầm hòa với tỷ số không đều. Kết quả này khiến cho họ vẫn chưa thể có được sự bứt phá trên bảng xếp hạng. Thay vì đó, với chỉ 10 điểm sau 7 lượt trận, pháo thủ vẫn dậm chân ở nhóm giữa trên bảng xếp hạng, cụ thể là vị trí thứ 11 cùng khoảng cách 4 điểm so với top 4. Tuy cơ hội để vươn lên top đầu vẫn còn rất nhiều khi chặng đường phía trước vẫn còn dài, thế nhưng rõ ràng trận hòa vừa rồi đã tiếp tục cho thấy sự bất ổn của thầy trò huấn viên Mikel Arteta và tiếp tục với vòng đấu thứ 8 diễn ra tới đây, người hâm mộ đã không còn dám kỳ vọng nhiều vào một kết quả thuận lợi cho họ trong cuộc chạm trán với Crystal Palace. Về lý thuyết, đây cũng là đối thủ ở trình độ thấp hơn so với pháo thủ, thế nhưng với màn trình diễn bất ổn từ đầu mùa, thật khó lòng để trông đợi điều gì. Chưa kể trận đấu tới dù sẽ được trở về với Emirates, thế nhưng niềm tin dành cho thầy trò huấn viên Mikel Arteta cũng chẳng lớn hơn là bao. Bởi lẽ trong cả ba lần gần nhất tiếp đón cái tên này họ đều không thể giành điểm số tối đa. Sự nghi ngại ấy lại càng lớn hơn khi ở phía bên kia chiến tuyến, mặc dù mới chỉ giành được 7 điểm sau 7 trận và đang đứng tận ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng nhìn cái cách khách Crystal Palace thi đấu gần đây, rõ ràng những lo ngại cho pháo thủ là có cơ sở. Cụ thể ở 5 vòng đấu vừa rồi, thầy trò huấn viên Patrick Vieira mới chỉ để thua một trong khi 4 trận còn lại đều có điểm. Đáng chú ý khi đối thủ mà họ chạm trán có không ít những đội bóng được đánh giá cao như West Ham, Tottenham hay mới đây là Leicester City. Chính vì vậy mà đối thủ ở dạng nhỡ nhàng lại đang bất ổn như Arsenal tới, e rằng cũng không phải thử thách quá khó với thầy trò huấn viên Patrick Vieira. Tuy nhiên cũng không hẳn là Crystal Palace đã thực sự đáng ngại so với pháo thủ ở trận đấu này. Nguyên nhân là bởi dù đây khó chịu như vậy nhưng nhưng cần lưu ý rằng Crystal Palace chỉ thực sự phát huy hết khả năng của mình tại St. Park, còn khi phải xa nhà lại là câu chuyện khác. Bằng chứng là việc từ đầu mùa họ đã trải qua 4 chuyến làm khách với chỉ một kết quả hòa còn lại toàn thua. Vì vậy đây chính là điểm yếu để thầy trò huấn viên Mikel Arteta có thể tận dụng. Bên cạnh đó, việc nhà cái vẫn xếp Arsenal ở kèo chấp lên tới 3 phần 4, cùng điểm ăn thấp cũng là một sự ủng hộ lớn dành cho họ. Nên nhớ ở lần gần nhất tiếp đoàn cái tên này, họ cũng chỉ giữ mức kèo tương tự dù điều kiện khi đó là thuận lợi hơn hiện tại. Chính vì những đặc điểm như vậy vẫn có hy vọng dành cho đội chủ sân Emirates ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác, mặc dù những cuộc đụng độ trước đây của hai đội thường xuất hiện nhiều bàn thắng được ghi, thế nhưng với tình cảnh hiện tại sẽ khó để điều tương tự tái diễn khi mà Arsenal đã không còn giữ được sự sắc bén nơi hàng công. Còn Crystal Palace trong điều kiện sân khách cũng khó mà chơi sòng phẳng với chủ nhà khi mà bản thân cũng đang rất cần điểm. Và cùng với mức kèo tài xỉu được niêm yết trên thị trường là 21 phần 2, rõ ràng mốc dưới được xem như lựa chọn đáng tin hơn ở phương diện này.